Hy vọng các bạn sẽ yêu thích hộp quà Hero Team Xmas này. Chúc các bạn và gia đình một mùa Giáng sinh an lành và đừng quên đặt hàng trước ngày 25 tháng 12 để nhận được thêm nhiều ưu đãi mới nha.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 ở trong minecraft nó còn không cho chúng ta ăn cả đất nữa bạn ơi bởi vì chúng ta cần chạm vô đất cây chúng ta sẽ chết quèo đấy, đấy không đấy không hôm, hôm nay gì, bạn ơi mà đất mình giữ cái gì đất axit gì mà chạm cái mà bốc hơi luôn vậy đúng vậy hôm nay chúng ta chỉ cần chạm vào đất thôi là chúng ta sẽ bốc hơi luôn đó ờ, ok bạn ơi thì hôm nay nè mình đã mời mèo simi và sammy vào trong đây dạ, để dạ. gọi là cùng với mình dạ, tham gia một à, gì ta một à, màn mini game phá đảo Minecraft nhưng trong tình trạng đó chính là chỉ cần chạm vào cục đất là sẽ chết queo bạn hiểu không đó khoan từ đây mình leo con ngựa được không trời không được luôn tôi leo con ngựa tôi chết queo luôn trời ơi trời đó bạn thấy không chỉ cần chỉ cần mấy bạn chạm vào đất thôi là mấy bạn sẽ chết queo luôn đó Để xem coi liệu rằng hôm nay mình và Sammy và Simmy Bọn mình có thể chiến thắng được gọi là cái trò game này hay không mấy bạn nha Ok ờ, dạ, dạ, Và dạ. trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè Một share nè Và nhớ nó subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh youtube của Sammy cùng với mẹ Simmy để đăng ký ủng hộ cho hai người bạn của mình nữa nha Ok rồi, còn bây giờ hãy chúng ta cùng nhau bắt đầu sinh tồn phá đảo game thế nào. Sammy đi xuống đi. Wow, wow, wow, wow. Trời ơi, cái ông nội vô Ây à. thúi nè Rồi chạm phát vào đây luôn Ok khoan từ rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm được cách để chúng ta có thể qua bên kia Ủa đào đó. gỗ nè Để chúng ta bây mới có thể chế tạo đồ được Cũng phải chạm dưới đây để mình đào gỗ Chứ bây giờ không chạm được sao đây. Chị biết chị biết nè Bây giờ cái chân mình chạm đất là nó sẽ bị chết đúng không Bây giờ mình lấy tay chạm đất nó không chết Bây giờ chụm cái chuối mình đi đi Hợp lý không Nè hợp lý không Tào lao Rất là đơn giản thôi Tôi à tôi thông minh nè Để tôi chỉ ra nè Bà không biết gì hết trơn á Chúng ta chạm vào trong trong cái phần cỏ này chúng ta chúng ta sẽ bị chết đúng không vậy bây giờ chúng ta đừng có chạm vô cỏ nữa chúng ta hãy đào cái phần đất này ra đào phần đất này ra đó mình thì không? À, hình hình như mình nhớ là cỏ chạm vô á cái cái cái cái phần đất mà nó có cái cỏ bạn thì chạm vô nó mới chết thôi nha còn nếu như đất bình thường chạm vô sẽ không sao đó không ừ. ok dạ, đó. Xinh, xinh, đi qua đi qua đi qua đi qua trời đơn giản hay không đó mình cứ đào đào đất mình đi qua bên kia thôi ok bây giờ làm cách nào để mình uh, gọi là giết mấy con động vật để mình làm thịt đó mình ăn được cái ta lấy tay mình đập thôi chứ sao ừ, gì đâu tay thôi chứ sao hình như trước mặt chúng ta là một cây <laughs> nấm rất là cao một cách vô lý ôi <laughs> ờ có cái nấm ủa sao bên kia có cái nấm cao với em vậy rồi người ta là người ta nói nấm luồn đây là nấm cao là sao vậy bây giờ nè mấy bạn phải đào thật là nhiều khối đất hiểu không để mấy bạn đi bộ qua bên kia mấy mấy mấy bạn mới gọi là gọi là không bị chết hiểu không ok rồi thôi chắc mình nghĩ như đây đủ rồi để xem bây giờ mình đặt block mình đi lên đi đây đặt block như thế này nè ờ, ok ok khỏe đi bắt cua bắt cua bắt cua đấy ok mình bắt cua bên kia nha ê cho đi vô ủa ôi à vậy là chỉ có chạm vào cỏ <laughs> cái này đã bạn là mình chỉ có chạm vào cỏ mình mới chết thôi nha còn nếu như mà mình chạm vào trong uh, mấy cái cục khác là mình sẽ không không bị chết nha đó trời ok ok vậy hợp lý vậy hợp lý được được được ok trời đâu. ơi tôi muốn giết người Ô, không ơi con sát bạn ơi trời ơi con rapper dọa cái bắn cái rồi đụng vào cỏ luôn trời ơi bà sammy mình Sammy mới bị sự tình bắn câu phát của chiếc beo luôn các bạn ơi Ok, đây mình đến, mình đến, được chỗ nè Bây giờ mình sẽ lên để mình đào gỗ nha các bạn nha Ê, cái này con sắt này, con cái hang con sắt nè Cẩn thận nha, vô vậy Bình tĩnh, trời ơi, sắt bây giờ không cần thiết bằng gỗ đâu Mình phải đào được gỗ trước đã thì mình mới đào sắt được chứ Ok, đây mình sẽ cố gắng mình đào gỗ nè Đấy, ok Đây, mình sẽ đặt ờ, đất xung quanh đây để tránh trường hợp mình bị rơi xuống dưới nha các bạn nha Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm Ok Sợ quên ghê luôn á Đang đào sợ quên Đi ra Sam Ê, <laughs> giờ thôi ông nội Không, không được lắm Tôi, tôi, tôi chỉ tính được, được. Tôi chỉ tính tính tính đẩy đẩy Sammy đi ra chỗ khác thôi Ai về đâu ờ, được. Sammy chết queo luôn Ok Đây là tôi, tôi sẽ tôi, chơi đẩy lại ông cái ờ, cổ nè Thôi xin lỗi mà xin lỗi mà xương xương Tôi nói trước ông lâu mà chạy Ông tôi nói cho ông 10 giây cho ông chạy không Tôi phải đánh ông cái Ông tôi ờ. hại lòng hại dạ Bây giờ mình sẽ chế một cây kiếm nè Để mình giết mấy con gà làm thịt nó bạn ơi Ok Ở đây để mình đặt block đi lên Chết rồi mấy con gà à, chạy đâu mất tiêu hết rồi đây À bên kia thấy một con gà Nhưng mà nó ở xa quá sao qua được trời con gà đó thật sự luôn á trời Đứng lại Thôi, Tôi sẽ làm thịt mày Tôi sẽ sinh tồn dưới thang Ờ Ê. dưới thang là bất tử Tính okay. ra con, tính ra mấy con gà này thông minh quá ha Thấy thấy tôi lại gần nó chạy mất tiêu rồi Con gà đứng lại này, Mấy con cá này coi có ra được gì không À coi ra thịt cá chứ Ủa what the hell Ê mọi người Ủa, Ủa sao kỳ vậy nè Sao tự nhiên tôi giết cái con gà đó nó ra pháo bông vậy gì Ê tôi tôi đặt ăn ra tùm lum thứ tào lao nè Trời ơi cái gì vậy trời À ừ. vậy là ở trong đây là Minecraft nó sẽ lộn xộn luôn Mấy bạn mấy bạn đập cái mấy bạn mấy bạn giết động vật hay bạn đào than là nó, nó nó sẽ ra cái đồ bất kỳ Trời hợp lý hợp lý Mẹ mình dễ rồi mẹ mình sinh tồn dễ rồi Mà tôi muốn lấy thang là tôi nung sắc <laughs> Trời ơi Mọi người ơi tôi giết con gà dạ. được đọc ender nè vậy là mình có thể giết rồng à. được rồi hợp lý hợp lý hợp gì, lý gì gì mà hư cấu vậy ông nào hư cấu hư cấu chứ thì bây giờ mình chạm vô cỏ mình chết thì mình giết mấy con vật mình được đồ xịn thì nó hư cấu đúng rồi ok vậy là dạ, sao nó còn có thể giết con bình thường trời mọi người mọi người không biết tôi mới đào được gì đâu mà tôi mới giết tôi giết con gà tôi được gì đâu mọi người tôi được một cái mũ netherite trời ơi xịn mày quá xém đi tôi chạm mấy cục cỏ tôi chết rồi trời ơi mày ơi mày ơi ok đợi đó vô gì Ồ. Gà này là gà, gà sắp tối rồi. U. Ok bạn ơi, thì bây giờ hiện tại á trời sắp tối rồi cho nên mình nghĩ rằng á là mình xin phép các bạn là cho bọn mình sử dụng night vision để mình có thể nhìn được trong bóng đêm để cho các bạn có thể dễ xem video hơn nha chứ không phải trời tối bạn sẽ không thấy gì đâu. Ok. ba hai một mọi người. Cho xin 5000 hiệu ứng. Bùm chiêu. Đó, sáng chân luôn bạn ơi. Đó, mặc dù là trời tối nhưng mà vẫn vẫn thấy sáng nha. <laughs> Ok rồi. Bây giờ sẽ nhảy qua bên kia. Ê, ok rồi hiện tại Đồ là, là mình chân lý cuộc đời tôi hiểu không hiện tại là mình nè, à, mình đã có khá khá đồ mình mình có ba cái giường tụi mình đi ngủ không mọi người có giường có, có cái giường à được được được được đi ngủ đây đây đây ở ngay cây nấm siêu to khổng lồ không lúc rồi mình thấy á trời ơi nó cao cây nấm siêu cao ok để tôi xíu tôi đang đi qua tôi phải bắt cua từng block tôi đi qua nè trời ơi trời chết rồi cái cục này nó biến thành hey. mày quá không chết không chết mày quá mày quá con heo đi ra mày hey. ok rồi hy vọng là tôi sẽ không chết nhảy qua đây rồi ok qua được qua được rồi ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ đi ngủ yeah. Dạ. ủa cái gì ủa trời ơi sim mới chết đi à được rồi hiểu rồi hiểu rồi nè sim sim sim vậy nè bên dưới cái giường của sim có cục cục cục, à, cục đất nè trời đất trời ơi gì cứ đi Ê, ai lấy gỗ của tôi vậy ai lấy gỗ tôi vậy trời ăn cướp vậy tôi có lượm đâu tôi chỉ lượm được táo vàng của sim thôi à, đây gỗ đây gỗ đây gỗ đây gỗ đây gỗ đây cúp cúp đá các kiểu của tôi đâu rồi ừ. trời ơi tức quá tức quá thôi tôi xin vô đây toàn à. thánh năng trộm không à còn toàn ăn cướp thì em nói đà em nội cho mày đạt mày đạt ơi tính ra tôi kiếm đồ tặng cho mọi người nữa mà sao mọi người nói tôi vậy kỳ quá à ông nội con tới đây qua tặng tôi cái gì không tặng tôi cái con tên này coi có cái chân con tên bắt cái chân tôi là cái gì nhất tôi thấy tôi không có cái gì luôn á Đấy, nghĩ xong đó câu nghe đau lòng với vợ luôn á hang gì cỏ giá trị có mấy con bò nè từ từ mình sẽ lại gần mấy con bò nha bạn nha mình sợ chạm vô cỏ ờ, cái mình chết tiêu bởi mày hả bò rồi xong nó chạy mất tiêu rồi đây chạy mất tiêu rồi ờ đúng rồi quay quay quay lại quay lại đây quay lại đây quay lại đây con bò này trời nó mới nó mới nghe tôi nói chạy mất tiêu nó đây thấy xác rồi nè thấy xác rồi nè quay đây mày hả bò ôi được ơi tôi giết con bò tôi được đuốc nè ok lụm đuốc gì vậy <laughs> mày rồi nó đang không ok rồi ui ở đây có cái hang nè ờ kiếm kiếm trong hang coi có có than không than mình đào là mình sẽ được đồ xịn đó mọi người yeah, ờ, đang nhưng mà kiếm than rồi chứ phải có cái bây giờ mình đi tìm hang mọi người đi tìm tôi thấy ở bên kia hình như có cái hang to lắm nên tôi đào đất tôi đi qua bên đó thử đâu cho tôi qua với đi ba tụi mình qua chung luôn đào cho nó thú vị ờ. nè đi qua đây qua đây cho là sim thôi là sim thôi là cho mấy cô từ từ để mấy cục sắt lại làm làm đó, làm đi làm đi làm cho cục cục cục sắt đào cho nó sướng giờ không có gỗ nãy <laughs> gì đưa gì đưa cho trời trời gì mà nghèo khổ dữ vậy em không không chẳng lột em dữ vậy ôi trời ơi này nha này nha sao mấy bà mất đồ cái mấy bà quay mấy bà đổi thừa tôi lấy của mấy bà thì no! con gái rồi sao tôi à, đang ờ. đào tôi đang đào đất à. tôi đang đào cái tự nhiên cái, cục cái cục đất nó nó, nó mọc cỏ ra xong chết chết chết tôi luôn ôi trời ơi mấy cái đồ xịn nó tàn bị rơi trên trên cỏ không à mà mình bước lên cỏ là mình chết đó cho nên không lụm được khó ta đào cỏ mà ơi đào cỏ trời trời cái nào ông suy nghĩ ngắn vậy mày tôi đang đào nè ui trời mày quá trời mấy bạn mấy bạn mấy bạn thấy gì không mình mới vừa nhảy xuống cái cục cái cái cục cái cục đất nó biến thành cỏ luôn may mà may mà mình né kịp thôi mình chết queo rồi xin mày đặt lên đi xin ờ, đặt chắc đặt lên quá no chưa bao giờ tôi hận cái khói cỏ trong minecraft như lúc này <laughs> yeah chúng ta làm gọi là cái gì ta chúng ta làm gọi là gì ta lên đỉnh uh, ờ, gì ta của cái cây Woo! trời tôi trời ơi cái gì vậy cái gì mèo simi đã đi rồi trời ơi chị bảo rồi xem nó chỉ lướt lưu lên đâu quá lướt lưu đi lướt đi lướt đi kệ chị bảo ơi thủng trên đứng trên mấy cái cây đứng trên mấy cái này nó mới ăn bằng ấy hiểu không đừng đứng trên này à. bây giờ tôi nói thiệt luôn á mọi người đứng ở trên cục đất là nó còn nguy hiểm hơn nữa mọi người phải đào một cục gì đó mọi người đứng lên này nó này nó hồi cục lá lại trời ơi chị ra chị ra hồi rồi xong sam đi theo sim luôn rồi trời ơi rồi chính vứt cái địch luôn chính đúng cái này người ta gọi là không còn yeah. cái nịt luôn á cái này ta gọi là không còn cái nịt luôn á chứ đừng có nói là còn trời ơi tao tức ghê luôn đi xéo cái nó chết luôn đây đây đây đây đi theo phong đồ bên đây nhiều bên đây có nhiều gà nữa mình có thể giết gà để mình gọi là lấy đồ phải không đi theo phong nói thật kiếm được ngọc em đợi chắc già luôn á phong yên tâm hồi nãy tôi kiếm được ngọc rồi mà tôi chết mất rồi <laughs> Xin bành xác Tôi, tôi xin từ bỏ Tôi xin từ bỏ Tôi xin từ bỏ Tôi đã quá gọi là mệt mỏi cái thế giới xanh lè rồi Không được Mọi người không được từ bỏ đây đây mọi người đi theo tôi nè tôi thấy bên đây có cái hang nè tôi nghĩ bên dưới hang này sẽ có đồ xịn đi theo tôi yes mấy bạn ơi mình đã xuống dưới được rồi mình mừng quá ơi có than nè trời chưa bao giờ tôi thấy than mà tôi mừng như như lúc này bây giờ xuống mà không có cái gì để đào sao được nội gỗ đầy nè bà nội gỗ đầy nè tôi chế tạo cúp à, mình đào thôi nhiều gỗ hả đâu đâu đâu đây đây đây tôi tôi tôi tôi tôi không có đâu cho sinh nè oh my god mất tất cả rồi trời ơi trời ơi trời ơi Mấy cục than này hy vọng nó sẽ cho chúng ta đồ xịn Đào hay nào ơi Được dưới đây Trời được mấy cây đuốc bà nội ơi Ok Bình thuốc nè Ok rồi gì nữa không Đuốc nữa trời sao tan đuốc cái gì Ui, Kim cương Kim cương nè sim xám ơi Trời ơi quá xịn quá xịn Thấy chưa Thấy chưa tôi Ui. cái đuốc mũ thở dưới nước ôi xịn xịn xịn ok đào tiếp đạo trời tiếp. ơi sao ổng là thần may mắn rồi à? sao tôi xui xui như quỷ ôi, trời. ôi mọi người coi nè tôi đào được cái cánh nè <laughs> what the thôi cánh này tùy em mới đứng độ cao nó bay được chứ không mình chỉ cần kiếm được à. pháo à. hoa là mình bay được rồi ok rồi đào đào đạo ờ tiếp, ha ok xuống dưới thử ô zombie zombie mọi người ơi cứu tôi với tôi không có vũ khí Ok, bây giờ mình sẽ xuống dưới đây hình như là giết zombie là chúng ta cũng sẽ được đồ xịn hay sao mọi người ơi. Trời ơi, copper phòng ơi, không có cái gì hết trong tay. Đây đây, hình như là hình như là giết zombie cũng được đồ xịn luôn nha. Đâu để phòng thử kiếm. Đây là sao, đây là sao, đây là sao. Cái này là cái hang, cái hang này chỉ toàn là đá không chứ đâu có cỏ đâu, mình sợ chết. Đây có than này, đây không có thang nữa. Mọi người ơi. Dạ? Mọi người coi không kiếm được gì nè. Một rừng thang như vậy luôn nè một Đó đống một đống táo vàng in enchant luôn sao ơi sao ơi xuống đây phong cho nè tôi cho tôi cái cốc tước đào cho tôi cúp với phong ơi Ê, từ từ để phong xíu để phong xíu ồ mũ giáp tôi đi đào đây đây đây, đây quả chơi thang lên đây coi rồi coi thang này đào tiếp đào tiếp rồi Dạ kim cương, dạ kim cương Trời ơi, giàu chưa Nhiều đồ xịn quá Thấy không, kiếm được than cái là coi như là mình may mắn rồi Kiểu này mình giết rồng nhanh rồi, yên tâm đi Ôi thêm đúng than luôn nè Holy god Ôi trời, cúp kim cương Ok, cúp kim cương hợp lý Dạ kim cương Thích à! vậy mọi à, Đây điều đồ xịn quá Sao mày được điều xịn không sao Đây đều kim cương nè Quá trời luôn Ôi kim cương quá trời luôn mọi người ơi Chạy than thì luôn than nó thích nó thích kim cương của mọi người Trời Quá trời tao vàng luôn vật, có khiên vật vật tổ trường sinh xin ok hợp lý <laughs> ê ngọc ngọc ender kìa ngọc ender kìa bây giờ là tôi là tôi đã có được khá khá gọi là ngọc ender nè tiếp theo nữa chúng ta ê đây đây mới vừa nhắc luôn kiếm lava để chúng ta làm cổng địa ngục trời mới vừa nói luôn có luôn nè ok hợp lý rồi ê sim sam chuẩn bị xuống địa ngục nào ừ, ủa nhanh dữ vậy trời phong mà phong biết rồi mà trời ơi nghĩ sao vậy đây đây ờ, ok dạ. rồi, rồi xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây đây thấp đèn lên nào bùm rồi ok đi qua nào let's go ui hợp lý nha chúng ta xuất hiện ở ngay cái cái cái chỗ của mấy con heo luôn nè hợp lý hợp lý xịn xịn xịn ôi trời ơi đi xuống dưới đây kiếm mấy con heo không thấy mấy con heo đâu mà còn thấy mấy con slam gọi là dung nham nữa chứ thiệt Ê, ui quên quên quên mình quên mất là mấy con này nó thể phân thân được trời mình phải giết của nó trời ông ở đâu vậy cẩn thận đây chị em đi đứng đây nè đi đâu qua vậy đây, đi qua đây phụ tôi tôi bên đây nè từ tôi đang đi kiếm mấy con à, heo thấy, thấy, thấy tên rồi thấy tên rồi trời đi mình xa lắm xa lơ gì trời phải đi xa vậy mình mới đi kiếm được mấy con heo chứ ok rồi con heo Ủa sao bảo chỗ này gần heo chỗ này nó gần chỗ này quan trọng là ừ chỗ này thì cái chỗ này nó gần mấy con heo thật á nhưng mà phải đi kiếm phải đi kiếm mà nó ôi tôi nghĩ không nên gây sự tụi này đâu này ghê quá à thì bây giờ mình mình đi mình muốn đi qua được bọn nó mình phải giết bọn nó trước mình mới qua được ok rồi tôi, à, đặt lóc tôi qua tôi, tôi, tôi, đau khổ luôn mọi người đặt lóc qua tôi chưa sao ê đây đây đây thấy mấy con heo thấy con heo rồi mấy con heo kìa trời ơi chờ tôi đào đúng chỗ ha ê xem xem xem xem xem đưa xem đưa tôi à, gì ta mấy cái à, mấy cục vàng coi ok rồi đó okay, tôi, tôi, <laughs> tôi có mấy chị vàng không cần không có ba năm chị vàng mới tìm nè ôi bà đưa tôi năm chị vàng này sao đổi được đồ bà nói ok sim sa sam đi ra tôi có cái cánh thì tôi bay qua bằng đó hey tại ok rồi hello mấy em heo ê sao nó quýnh tôi vậy ê mình đổi đồ mình đổi đồ mình thiện chí mình đổi đồ nè mình đổi đồ bạn ơi Trời, con con heo này dạ nó quýnh tôi con heo này mày mày không thích đổi đồ tao giết mày luôn ok đây đây mình có rất nhiều đồ mấy bạn cứ đổi đồ với mình nha các bạn Oh! Someone! Oh no! từ quấn nhau luôn á từ quấn nhau luôn á trời nó thông minh trời ơi đang đổi đồ mà tự nhiên không nó quấn nhau làm gì xong nó chết queo hết trơn luôn các bạn ơi tao trời lao bọn này giang hồ quá bọn này giang hồ quá à. ok à tôi hiểu rồi do là bọn mình không mặc bộ giáp vàng á cho nó quấn bọn mình đó, đó, đúng rồi giáp vàng đúng rồi đúng rồi đây đây đây thấy mấy con heo rồi nè ok bây giờ tôi sẽ mặc cáo giáp vàng vô rồi <laughs> bây giờ mình sẽ qua mình đổi đồ cho nó nha các bạn nha ok xin sao qua à, phụ tôi đổi đồ vợ tôi nhớ dép với giày mà ta dép với mũ giày mới được cái gì cũng được, được hết bà này sao bà cãi tôi hoài bà nhắm bà sinh tồn giỏi bằng tôi không sao bà họ bà cãi tôi hoài à? nè tôi hỏi nó có thứ gì tào lao vậy đi vòng vòng đi vòng vòng quăng quăng quăng quăng quăng vàng cho bà nói nó quăng đá cho tôi ông ơi trời ơi tụi này đuổi tao lao quá à uh, ngọc ender yes nó mới cho tôi thêm mấy cái ngọc ender nè ơi mọi người từ nãy giờ có ai được quay quỷ lửa không ôi con gái con gái con gái con gái con gái con gái ok oh chạy chạy chạy ê này này đây que que que que quỷ lửa nè trời ông bà nào lụm được không chưa lấy vậy ủa ai biết à tôi hả trời ơi trời ai biết đâu đi về đi về đi về đi về đi về đi về đi về heo nha bye bye mấy bạn bye bye bạn heo nha cảm ơn các bạn đổi đủ đồ về về về về mọi người về về quay tính ra là tính ra là mình về đây xong ở đâu ra quá trời zombie vậy ba ai biết không nội trời trời bây giờ tối quá tôi thui nè à, đi, đi, đi đi đi bây giờ một mình phải đi kiếm ờ, gọi là đường đi đến chỗ con rồng ender nè bây giờ mình mình lên trên đi lên trên đi lên trên đi bây giờ chúng ta đã gọi là người ta lên được trên bờ nè bây giờ mình sẽ chế cho mình cái bàn chế tạo sau đó là đặt bàn chế tạo ra mình sẽ bỏ mắt ender vô à không mà bỏ quay nữa trước đã đó, ờ, bỏ mắt ender vô rồi ok ừ. Đã có gọi là mắt của Ender nè Ok rồi ok Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm hang rồng Và sau đó giết con rồng và phá đảo game Mình sẽ giành chiến thắng nha các bạn nha Hiện tại bọn mình vẫn đang ở trên cây Bọn mình không dám xuống dưới đất Bởi vì xuống dưới đất là bọn mình sẽ chết queo liền Ok thôi đi nào Let's go Để mình quăng cái viên ngọc đầu tiên Rồi nó bay hướng nào ạ Ồ hướng này hướng này hướng này hướng này, này, này. Ok lụm lại lụm lại lụm lại lụm lại lụm lại Đừng để nó rơi xuống đất Nó rơi xuống đất là coi như mất luôn á Trời ơi trời Này tôi cầm được rồi có ai có đá không mình lấy đá mình đặt đường đi đây quá trời nè đất đá gì có hết nè đất mòn sợ đá rồi, có hết bên này mày có nước bên này có nước nhảy xuống dưới nước nhảy, nhảy xuống dưới nước nha để tránh bị chết nha lên cây lên cây lên cây tiếp lên cây tiếp lên cây ờ, lên cây lên cây lên cây lên cây ờ, lên cây hợp lý an toàn đi ghê quá tôi sợ quá đụng với đất cái là chết queo luôn tôi sợ lắm luôn thế giới này nó khắc nghiệt lắm rồi ok rồi đi qua đây qua đây ok hình như là gần tới ôi, hình như là ở dưới chân mình luôn nè mọi người ơi dưới, dưới, dưới chân quay à, à, không không bên đây bên đây bên đây trời tôi nhầm tôi nhầm tôi nhầm trời ơi tôi thấy nó biến mất tôi thấy nó biến mất tôi tưởng là nó nằm dưới chân mình ok rồi tiếp nha chết rồi cục này nó nằm ở bên dưới đất rồi từ từ để mình đập ra à khổ quá tôi có sẹn nè đấy ờ đào đào cho nhanh đào cho nhanh rồi. Trời trời, đúng là sẹn lý có khác hen. Ok, hình như bên kia nữa là là thứ bên đó mọi người đi qua đó đi qua đó qua đó. Tôi đơn giản lắm quá. hey, ok bạn ơi, cuối cùng thì bọn mình bọn mình cũng đã kiếm ra được cái chỗ để đến giết con rồng rồi Thời luôn con rồng mất dậy từ nãy giờ ta đi kiếm mày hơi bị mệt luôn Ok rồi mọi người đã sẵn sàng chưa nào sẵn sàng đây sẵn sàng luôn ok từ từ từ từ từ khoan từ trước khi uh, xuống cái đó chúng ta cần phải là ờ, chế chúng ta mấy cái giường đã ok ai có ai có gỗ không đây Ủa, tôi có giường không tôi có giường đây phong có chơi giường nè hả đâu thôi mình chế thêm đi mình chế thêm đi tại vì nhiêu đây à, nhiều khi giết không đủ đâu à ai biết rồi đây gỗ đây gỗ đây gỗ đây quá trời gỗ đây tính gỗ cái gỗ á không một cái gỗ à chơi ơi có có ai có ai tôi nhện có ai có tôi nhện không trời tôi nhện luôn đào cho vui không có ít luôn hả đúng rồi tôi nhện là mình chế giường được mà ba sợ tôi nhện tôi sẽ cúng hiến cho ông đó ok đây đây đây đây cho tôi bao nhiêu tơ nhện cũng được hết có tơ nhện là xịn rồi ok rồi. nhiêu đây giường đủ không ta tôi không biết nhiêu đây giường có đủ không đây nè ok chắc cũng nhiều chắc cũng đủ á tôi thì tôi chưa bao giờ giết giết giết giết rồng bằng giường cả cho nên tôi cũng không biết là sao biết có thắng được không đây hên xui nha ok rồi ăn ăn táo vàng enchant cho mọi người mọi người có táo vàng enchant đúng không ăn táo vô ok ăn vô ăn vô rồi rồi ok đi giết rồng cái nào let's go let's go ui đây là green oh my god đây là kết thúc sao rồi, rồi bây giờ đào đào đào lên trên đào lên trên đào lên trên đào lên trên đào lên trên coi nè cấp nether nè đập đập đập đập nè ôi sao cấp cấp xịn đi sao ơi đào hình cầu thang để đi lên bà đào cái kiểu gì vậy à, quên quên quên quên tôi xin lỗi xin lỗi à đây à, đây đây đây đây thấy con rồng rồi thấy con rồng rồi à, thấy con rồng rồi chết mày với tao con rồng chết rồi tôi đặt nhầm rồi tôi chưa bao giờ giết giết rồng theo kiểu này hết cho nên tôi đặt hơi ngu mà không sao hy vọng là được mọi mọi người tránh ra mọi người tránh ra cho con rồng xuống mọi người tránh ra cho con rồng xuống tránh ra tránh ra tránh ra tránh ra xuống đâu nó chưa xuống nó chưa xuống nó chưa xuống xuống rồi kìa Ôi, nó, nó tự phá giường rồi à, cái gì vậy what the hell ok gì vậy? mày quá ra con đồng đánh tôi văng lên trời luôn à. cái gì vậy mọi người tưởng tao ăn táo con táo vô tôi thấy cái gì nó hơi sai sai tôi thấy cái gì nó hơi sai sai sim ơi tôi không phải là the real trời ơi thì gì ê mọi người hay là bây giờ tôi nghĩ là tôi không làm the dream được đâu mọi người chúng ta chúng tôi không ra tôi không làm the dream được rồi chúng ta giết chúng ta giết rồng bằng tay <laughs> bằng tay rồi đấy là phải phải với cái trụ trụ hồi máu của nó không đúng rồi đúng rồi đây à. bắn bắn bắn bắn bắn bắn mọi người mọi người có gì bắn không mọi người có gì bắn không Trời ơi, trên mạng mà cái ai ai ai không ai không có đồ bắn đặt lóc leo lên. Tôi cứ nghĩ ông sẽ như anh Siro sẽ đặt giường cắt kẹo nhưng không. Không, tôi không được như Siro là bởi vì tôi chơi kỹ năng rất là dở, tôi chỉ biết gáy thôi, tôi không biết làm gì hết. Ờ ông gáy rồi coi nó có, có sợ nó chết không? gì Tôi gáy hơi sợ chết. Cái này hơi khó nha. Đây còn nhiều cái cột lắm nè. Trời ơi. Đập đi, đập đi, đập đi, cứ cứ đặt đi, đặt đi. Tôi thấy Sammy đang đào obsidian để leo lên kìa, Sam chưa cháy vậy Sam? Ờ, ơi tính... sống hay không? Ờ, tính ra con con rồng nó quýnh tôi sống tôi không luôn hết hết chưa hết ờ, chưa lấy đồ của tôi lấy đồ của tôi chưa, còn còn nhiều còn nhiều cái trụ chưa đập lắm còn nhiều lắm còn lắm à mày quá mình có táo vàng enchant không thôi là mình chết rồi hình như hết rồi con rồng nó hết tại sao á à đây tôi thấy à táo vàng enchant tôi thấy táo vàng enchant của sam rồi tôi lụm oh my god chia sẻ với mình oh mọi người ôi nó xuống nó xuống quýnh đó xin simi bị nó quýnh bay lên trời trời con quỷ ôi nó sắp chết rồi sắp chết rồi mày hả mày <laughs> Cuối cùng cũng giết được nó rồi mấy bạn ơi Kinh nghiệm cây sim ơi Lâm lâm lâm lâm lâm Cô đơn quá Cô đơn quá Sophie <laughs> đang ở trên ở à, trên bờ Ok bạn ơi, vậy là coi như cuối cùng thì mình và Sammy và Simi cuối cùng cũng đã vượt qua được thử thách này và bọn mình đã phá đảo được game giết được con rồng Ender trong thế giới chỉ cần chạm cỏ là chết và phần thưởng cho sự chiến thắng của bọn mình đó chính là một cái trứng hộp dịch lộn không biết là bạn kiểu sinh tồn lại làm gì được cái hộp dịch lộn đang xì đấy trời <laughs> okay. rồi ok bạn ơi vậy là coi như là mình với sai là chiến thắng rồi ok kết thúc video tại đây tạm biệt các bạn mình chán cái thế giới này lắm rồi cứ đụng vô cỏ là chết mình không muốn chơi thế giới này nữa tạm biệt mọi người thôi kết thúc video nhớ like share và subscribe ủng hộ cho mình yeah. và simmy và sammy nha còn bây giờ thì bye bye